Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sau Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao lửa bén sang Bộ Giáo dục, Bộ trưởng và Thứ trưởng vẫn đang dồn Bộ Y tế tham gia chấn lột người dân trong vụ án Việt Á, còn Bộ Ngoại giao cũng không chịu kém cạnh. Những chuyến bay giải cứu cũng móc túi từ những nạn nhân bị mắc kẹt ở nước ngoài bởi dịch Covid một con số rất lớn, tới 4.000 tỷ đồng, còn Bộ Giáo dục thì sao đây? Bao năm qua, xã hội này đã chứng kiến rất nhiều lần Bộ Giáo dục cải cách, nhưng lần nào cũng như thế, càng cải cách thì càng nát hơn. Hầu như dự án vẽ ra là để hành hạ học sinh, để móc túi phụ huynh, chứ không phải là để xây dựng cho thế hệ tương lai một nền giáo dục cho tốt. Đây là hình ảnh tiêu cực của ngành giáo dục được nêu ra từ tháng 6. Lãnh đạo ngành giáo dục thì xem cô giáo như là tiếp viên và điều họ đi tiếp khách. Đáng nói khách là những lãnh đạo vô đạo đức, ăn nhậu phẻ vỡn bằng tiền thuế của người dân. Đạo đức xã hội chỉ xuống cấp hết sức nghiêm trọng khắp nơi. Quan điểm về giáo dục dưới chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam bị bóp méo hoàn toàn, khác rất xa với nền giáo dục khai phóng tự do. Nhiều nước trên thế giới, nhà nước thu thuế của dân thì phải có trách nhiệm chăm lo cho giáo dục của dân. Nhiều nước cung cấp cho dân một nền giáo dục vừa tốt vừa miễn phí. Tuy nhiên với nhà nước Việt Nam thì hoàn toàn khác. Thu thuế của dân thì rất nặng nhưng không chăm lo giáo dục cho con em người dân mà họ bán giá cao trên nền giáo dục ấy để lấy tiền của dân để kiếm càng nhiều càng tốt cho túi tham của mình. Phụ huynh học sinh bị ép đủ các thứ học phí, học sinh thì bị ép phải học thêm và học thêm thì phải trả tiền. Học sinh bị ép học đến suy nhược và không ít trường hợp đã tự tử vì áp lực quá cao. Bộ máy giáo dục Việt Nam giống một bộ máy trục lợi hơn là bộ máy quản lý giáo dục. Cũng như bao bộ khác, Bộ Giáo dục cũng hành hình thành những lợi ích nhóm để mà trục lợi. Mà trục lợi thì không từ ai khác, ngoài học sinh và phụ huynh ai cũng phải đóng hết. Vụ việc Bộ Giáo dục cấu kết với nhà xuất bản giáo dục nâng khống giá sách giáo khoa lên tới 5 lần là chuyện gây bất bình cho xã hội từ hồi tháng 5 vừa qua. Vụ này đã phơi bày một thực tế là nhà xuất bản giáo dục lợi dụng độc quyền in và định giá sách để móc túi phụ huynh. Với những phụ huynh khá giả thì không sao, nhưng ở Việt Nam đa số phụ huynh là nghèo nên đó là một gánh nặng đáng kể cho họ. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Độ đã bị kỷ luật về mặt đảng. Vào ngày 29 tháng 12, báo chí cho biết thanh tra chính phủ phát hiện hàng loạt sai phạm của nhà xuất bản giáo dục về sách giáo khoa. Cùng ngày, ông Phạm Bình Minh đã ký quyết định kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ bằng hình thức khiển trách. Hồ sơ về tiêu cực tại Bộ Giáo dục và Thanh tra được chính phủ chuyển cho Bộ Công an. Thời gian tới khả năng sẽ xảy ra bắt bớ tại Bộ Giáo dục. Như vậy, khả năng là Bộ Công an có thể bắt nhân vật nào đó trong Bộ Giáo dục? Đó là câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm. Câu trả lời là có thể những người đã bị kỷ luật về mặt đảng thì sẽ có khả năng bị bắt cao nhất. Cho đến nay, Bộ Giáo dục đã có hai nhân vật bị xử lý kỷ luật, đó là ông Phùng Xuân Nhạ, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và ông Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng của Bộ Giáo dục. Ngoài ra, còn có thể có thêm một số quan chức trong nhà xuất bản giáo dục cũng đang nằm trong tầm ngắm. Đây là hình ảnh công an đang vào cuộc điều tra. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần một lần đại phẫu đến nơi đến chốn để loại hết thành phần tiêu cực và cải cách cơ chế vận hành của ngành. Điều này là rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Bởi vì hầu hết các quan chức chính quyền, dù là đang công tác trong ngành giáo dục, thì họ cũng là những quan chức chưa bị lộ. Cho nên, dù có thay đổi lãnh đạo mới thì cũng chưa chắc gì bộ máy này đã sạch cho được. Cải cách triệt để giáo dục là đem lại cho học sinh nền giáo dục đúng nghĩa, không để nặng áp lực lên học sinh và phụ huynh,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 Họ chỉ cần thấy Phạm Nhật Vượng là tỷ phú đô la là nhiều người lại tôn sùng ông Vượng là một thiên tài, rồi là một hoàn hảo, rồi đáng tin cậy. Họ cho rằng những tờ báo phản ánh trung thực những gì mà VinFast đang gây ra là phản động, là chống phá. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn là thực tế. VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang bị áp lực tứ phía từ trong nước cho đến nước ngoài. Ở trong nước, ông Phạm Nhật Vượng dùng công an và báo chí nhà nước để che lấp những tiếng nói của khách hàng, nhưng vẫn không thể lấp được. Thông tin vẫn bị xì ra ngoài, chuyện VinFast đối xử bạc bẽo với khách hàng tiên phong vẫn bị phơi ra trên mạng xã hội, và báo chí quốc tế đã đăng tải khá nhiều. Hình ảnh chiếc xe VinFast VF8 bị lỗi kỹ thuật vẫn cứ xuất hiện trên mạng xã hội, YouTube, Facebook và vô vàn mạng khác, tiếp cận với hàng triệu người xem. Đây là hình ảnh chuyên gia của BMW cho Đài tiếng nói Hoa Kỳ biết rằng pin của VinFast có khả năng bị nóng. Vấn đề về pin của VinFast 8 là một khách hàng của VinFast mới phản ánh. Tiến sĩ Trương Quý Hoàng Nguyên, chuyên gia kiến trúc dòng xe thế hệ mới của hãng BMW nhận định với Đài tiếng nói Hoa Kỳ rằng có khả năng cao là pin của VinFast 8 bị quá nóng. Ông Phương giải thích, có thể xe đang chạy thì nóng pin lên quá mức cho phép khi xe có hiện tượng như vậy, phần mềm sẽ điều khiển để ngắt mạch đi, ngắt nguồn điện từ bình điện qua động cơ. Tại sao có xe bị, có xe không là câu hỏi đặt ra. Theo như dự đoán, có thể cái bo mạch họ hàn không tốt hay thế nào đó, có thể điện trở cao quá, làm cho bị nhiệt độ tăng cao quá cho phép. Cũng không thể nghĩ là nó sai thiết kế, nếu sai thiết kế có rất nhiều xe sẽ cùng bị như vậy. Tiến sĩ Phương nói thêm rằng nếu các nhân viên VinFast không tái hiện điều kiện hoạt động thực tế của xe sẽ khó có thể phát hiện được lỗi. Ông nói, khi họ tìm lỗi, họ đo ở chế độ bình thường, lúc đó pin mát, họ đo không ra, họ không chạy thử xe, phải có thu thí nghiệm, tạo mô phỏng để xe chạy trong các chế độ khác nhau. Có thể các hãng xe trong điều kiện Việt Nam hay ở Sài Gòn họ không có máy móc để mô phỏng xe chạy giống như ở bên ngoài. Nếu không có, họ phải chạy bên ngoài, vừa gắn máy vừa đo. Không biết họ có làm điều đó hay không? Ông đặt câu hỏi. Theo kinh nghiệm của ông Phương xác định, khả năng xảy ra như ông nhận xét là khoảng 80 đến 90% như vậy. Đây là hình ảnh trang báo West News cho biết VinFast quảng cáo một đường, chất lượng sản phẩm lại một nẻo. Đấy là nhận xét của các chuyên gia, điều đó cho thấy xe VinFast 8 đang bị lỗi kỹ thuật rất nghiêm trọng. Làm ăn tử tế là cần phải bán sự an toàn cho khách hàng. Thời đại này không thiếu những xe chất lượng tốt, an toàn cao bán ra trên thị trường, thì VinFast không thể nào đứng ngoài cuộc chơi cho được. Xe Tesla đã lăn bánh ở Việt Nam và Mỹ nhiều năm nay, nhưng không bị tai tiếng như VinFast của ông Vượng. Xe Porsche cũng đã lăn bánh trên toàn thế giới nhiều năm qua, nhưng cũng không bị tai tiếng như VinFast 8 của ông Vượng. Vậy nên, muốn tham gia cuộc chơi sòng phẳng với những đại gia trên thì cần phải nâng cao chất lượng như họ. Cũng mới đây, trên trang usnews.com có bài viết nói rằng Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA cho biết VinFast 8 City Edition mới được xuất sang thị trường Hoa Kỳ có phạm vi hoạt động chỉ có 179 dặm, tức là khoảng 288 km, so với 260 dặm, tức là khoảng 418 km được quảng cáo trên trang web của công ty này. Như vậy, là quảng cáo một đường, thực tế xe lại đi một nẻo. Chiếc xe VinFast 8 chỉ có thể chở được 5 hành khách với chế độ dẫn động tất cả các bánh có giá khởi điểm tới 59.000 USD. Trong khi đó Tesla Model 3 đời 2023 có giá khởi điểm là 58.000 đô la và phạm vi hoạt động ước tính của EPA là 500 km. Nhiều nhà sản xuất ô tô khác đang cung cấp xe điện với phạm vi hoạt động khoảng 300 dặm nhưng ở mức thấp hơn rất nhiều. Chẳng hạn như Nissan đời 2023 trị giá 47.000 đô la hoặc Hyundai có giá khởi điểm chỉ 41.000 USD. Đây là hình ảnh VinFast rất khó sống thọ. Như vậy là thị trường của Mỹ đã xác định xe VinFast 8 vừa giá cao vừa chạy được quãng đường rất ngắn so với đối thủ và nó khác hoàn toàn với việc VinFast đã tung ra quảng cáo trước đó. Đấy là phần kiểm tra của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, còn với khách hàng thì họ đã phản nàn quá nhiều về lỗi của xe điện này. Một nhà phân tích cho biết rằng ông Vượng không phải là không biết những điều mà truyền thông đưa ra, ông ta biết rất rõ là đằng khác, bởi quanh ông ta có rất nhiều chuyên gia tư vấn giỏi về nghiên cứu thị trường và nghiên cứu đối thủ. Tuy nhiên, ông Vượng không thể làm được như họ muốn vì ông Vượng không làm chủ công nghệ. Vì ông không đủ khả năng